No. tạng đại nguyện nay chúng con xin quy

dài dạ năm giới nghiêm khắc với mình nhiễm phụng lòng người tự tâm không giết hại không cho không lấy tay à, lợi suy nghĩ nhân à phi lễ không nhìn ở đâu cho gian tàn lời nói trao trở dùng chữ tính để đoạn trừ ham rượu diệt thân dòng ngôn bài đơn kia trì năm giới ờ, đạo làm người không khuyên nam ờ, thiện nghiệp này đồng tên ngũ lậu gì chưa siêu việt cảnh giới tán phạm đồng cư lại cố hạng lành không à, chỉ kiệm đấng mà hằng đem vật cho người không những trì giới âm bơn xa mà lòng và dạ hiểu sanh tuy chưa lìa dâm dùng mà Tiên tôi tiên đổ ca tung mười thiện khen hộ nhân thường mong Tên cần nghiêm tâm tùy chưa đăng tình cảm qua địa cư ơn làm chủ một tiêu thiên thế giới bảo tơ văn nhân điều quý hữu lầu lại có bia chán đô cồn cõi dùng ân săn tình diệu hoàng tô bốn thiền định cảm mười tám cõi trời ti hàng phục phiền não những chưa đoạn diệt lại gợi tâm chán sáng ao ngục tâm bận quỷ công quan không tỳ tương Cạp qua bao ở cõi trời tột đỉnh thọ hằng hà xa kiếp gì chưa chân vô sanh nên sao lại đỏ luân hồi nhầm Vẫn là ngủ lậu tùy tu thiện nghiệp nhân còn hướng về cõi người cõi trời không cầu thoát ly lưng hỏi điều gọi là hắc nghiệp nếu tu thiền quán y trì quán không Bắt đầu là ngũ định tam thân bất tịnh thọ thị khổ tâm vô thường Pháp vô ngà cảnh tướng nào tổng nào biệt thứ lớp quán thành chinh quán tu mười sáu hành hành ba mươi bảy phẩm trợ đạo pha tám mươi tám kiên sự chân kiến đạo trừ chín mười môn tư duyên nhân chứng vô sanh tâm cảnh thịnh diệt do chứng thiên không ngưng lìa năm nuôi quận tốt biên sanh từ ở đinh niết bàn an pháp vô vi nhân chẳng độ chúng sanh chưa gọi là bồ tát nếu thuần nghịch quán mười hai nhân duyên của trong thừa tự vô minh duyên hành cho đến lão tử u bi khổ nào cảm được tri quê tình diệt sớm chứng vô vị không phải căn cơ độ sanh nên cũng thâu về tiêu quả phạm là bồ tát đại thừa ngầm Thầy tự ban chưa được độ trương lo độ chúng sanh và tịnh giác tùy tâm sao đại bi cứu khổ âm rộng hành sáu độ công trải ba tăng kỳ tu tuệ nghiệp lậu vô lậu thành tựu từ bi sanh vô sanh khai phật tri kiến chứng cực tư tánh linh minh nâng bạn ngộ ngộ bi tạng tâm địa tâm mình chữ phật và chúng sanh đồng quy ba đức pháp thân năng ba nhà già dạy to chúng con sợ dễ không dạy to chỉ vì tánh thức không định năng tâm chạy theo cảnh nhiệm tập kết duyên tình tập kết quả làm thiện làm ác không ngừng ngừng Lương hồi năm đạo trai khắp bốn loại kia số như bụi trần mê hoặc chướng nạn âm như cả măng lưới dù có tạm thoát ra trong dòng nước chảy xiết lại măng vào lưới khang ngân chỉ nhận dòng kiên dòng tạm làm khanh trò trong ba cõi nội chìm không ngừng ngừng tự kêu dời lối nặng vọng tập có mười tạo mười an quá đều do âm sao căn chiều ngục bao sao căn thọ chịu cho nên hôm nay chúng con cần phải tha thiết môi ở nam nữ căng cánh vào tiếp cỏ sang âm An mến sân tôi tôi ai tâm anh ngày tháng nhớ thăm chuyện thành gầy ôm mong cho đến sanh lao ngủ mộng công mang thân thể chân tay đau nhưng sông thập thế nhân chớ sợ hãi trong khi cha mẹ vợ con xô thương tử biệt ngần về thần thân ngày đêm đi mãi đến chỗ chịu bão nằm vừa sẵn khổ vô lượng kim năng cho nên mười phương như lai gọi dập dục là lửa manh bồ tát tránh dâm như sợ hầm lừa ngần con cùng chúng sanh từ vô thế đến nay ngoan mê không biết rộng tạo quý nghiệp mê sanh mẹ tâm mừng, tự va tình giới quỳ cả tanh gia sĩ nhục như người cả đến những kẻ chẳng nam chẳng nữ năm lỗi vì nhân ngưng hoặc thì khéo ni vì ưa dục Thập tạo nhân địa ngục hôm nay cùng đôi thánh thiền nặng Phát lộ bày tỏ cầu ai sám hối nguyện mười phương Phật địa tạng năng nhân ngân nghiêng bình cam lô rửa sạch tội cao kiến dục tâm của con từ vô thầy quả thành tình duyên nhân giới lực rôn ráo bồ đề chứng quan hỷ địa vinh tiệt lưng hồi ngầm tam tầm phá thiền tướng thu hùng thu hùng không ngừng nhường nuôi để tam như đá nam chăm hung săn bận biết đủ dù nghèo vẫn vui nhưng Người không biết đốt vào vụ vào giận mong cầu đâu có biết của cái chiêu dời cực qua tan nhà mất mạng quyến thuộc lìa tan nâng Nước lùng lửa cháy quặn nạn bân ngờ Con an tàn pha dân dân chư Phật ngầm Gọi là nước tam Bồ Tát tranh tham như sợ biên khí độc Bảo vật quy gian ngầm Lợi lộc công tư rong rối tìm cầu a tu thu lanh lẹ cướp đột ngầm Bông lột nhân lành của tam bao hôn loạn tạp dùng dối vì lợi ích công tư ngưng chốn đò qua ai trộm căm những vật không đang cân nặng đông nhẹ gian trá từng hạo lý nhân Đêm sầu đổi tốt đêm ngắn Đổi dài trăm mũ ngàn canh Ni vọng từng chung ngân nuôi lớn tam tam khiến dòng lưng hồi quay mãi hôm nay chúng con ngân mong phật xót thương chứng minh sám mối nương cộng đưng lệ sam ba thi ba la mần hồng được quân tô tịnh tâm sớm cô cánh mau lên cầu điền nặng mạc quen lường lẫn lưu pha tước cải thế ý mình không thôi rong rỡ qua trớ nhượng biển vô minh nâng chưa nữa tam mãi như người miệng lưỡi tự chép nước bọt chảy ra kìa đây cột đồng mộng Lâu ngày thành quán cù xét né biển bát trận đời chế chấm chết gạch sông máu hăng sông quyến sông trò đò can nông à, biển đồng uống nước đồng sôi dân dân ca thư quả báo mười phương như lai gọi ngã mạng là biển xây bồ ta tranh mạng như sợ giật thầm chúng con tự vô thùy âm không biết sợ nước mạng nhận chìm cơ bèo tam thư do thế gian ngàn sông nổi trôi trong biển xanh tự ngần chìm trong sông mạng kiên dương bờm kêu mạng vào lòng vô minh hợp lặng trong biển trầm lưng ngân không hẹn ngài ra vô tổng họ hàng cậy mình tống minh khinh người hậu học đến nồi âm chưa được đã tự cho là được chưa chứ đã tự cho là chứng trộm nhận danh đạo khi lầm là người sao ơn Tương ngã mạc không thể nói hết này cùng kinh đồi trước tam bảo chúng Con cầu xin sám hối nhớ quyền lòng Chúng con tơ tận tự viên thành nhân ba la mận vượt biển kiêu mạng lên núi niết bàn ngầm Tri quệ quang bên vào biển nhân thừa sân giận xung đột pha tướng ngộ ngược nằm Ngộ ngược công dựng cơ thành lửa nông đùng khi quả kim đậu xanh ác nghiệp nên có nuôi đau sẽ gớm mừng Bố cơ đến ba thường sống như người hàm quan xa khí đằng đằng Sơn tầm kinh thân nặng con như sự các thiền nào Chém chặt vui đâm đầm đánh dân dân Vì vậy mười phương gọi sân giận là đau kim mừng Bồ ba tránh sân như sợ tru lục chung con từ vô thủy không biết sân giận là ác tầm mong cứ dơ ngoài canh để mà nói sung thầy dặn đệ tử đệ tử phiền thầy cha mẹ sao thân Người già nam nữ hàng xóm láng giềng Vì cỡ tăng gần gùi hại trai ấy Liền xanh quán thù hồng Chẳng thể qua nhau vì không nhớ mình không tùy tuệ à, lần người kia có phước duyên cần trên cao pháp thiên nhau kết hợp lỗi mình thì đủ cánh bao chữa lỡ lầm của người thế dội vàng phong đại tuyên truyền như do lòng chúng con hôm nay tẹn hộ sam hối nhân tên tân quán thành chỉ ba la mần lửa tuệ hưng sang chứng đạo vô thượng rộng cùng chúng sanh đồng chân tứ điện Xảo tra dụ dỗ pha tương nguyên Rượu lôi keo dân khởi phiền não Như nước thấm ruộng có giải vật hoàng vũ quân cùng nhau lớn tôn lúa mà chẳng thể xong tra tầm keo dẫn nhau thì phải tim nối vô ích giả bộ bày ra dị nghị Càng bảo anh nào đàn ám kia đây khinh đối ta Người cần thì xiêm khúc nên nón tìm bớt công ngai ngưng nên có những bao gông cùng xiềng xích rồi gây qua bóng chư Phật gọi gian nguy là giặc dèm phàm Bồ Tát tranh giỏi tra như sợ sải lang chung con từ vô thầy túc tập xiêm mỹ ý kệ giàu sang điên đảo lật đổ anh em không cần trung tinh phát người vô tội lẫn nhau dụ dẫn làm quấy làm bừa xả tam đường chánh tà mạng tà cầu chết bị trả duyên buộc ràng chiêu dời qua khổ không đường giải to chung con Hôm nay cùng đôi tánh hiền cầu ai sam mỗi di nguyện tam bảo địa tạng từ tôn số thương nhiếp thọ chứng minh chúng con phát lô sám môi nguyện cho tội chương tiêu trừ tam mùi tống trì tam na và định thiền ba la mần ông mong niệm đầy đủ rong rao bồ đề biện tài vô ngại tiếp đồ hữu tình khỏi biến lưng hồi ông siêu nan tăng địa chúng con cùng nhau thiết quy mệnh đinh lễ tất cả chư phần nào Hên gạt không ngừng tâm dối tạo dạng Nên có các bao bụi đơn phân tiểu cả thứ như nhóm như bụi theo gió không đây được nhau hai tầm khí dìm nhau Nên có những sự chìm đâm nhảy nem mâm bay rơi là trói lăng à, chúng tớ và hiện hành chư Phật coi lừa gạt như cướp vật Bồ Tát tránh lừa gạt nằm như dầm phải răng đọc chúng con từ vô thể tâm tỉnh toán miệng lừa dối bay nói không bay trước mặt nói là phải sao lưng nói trai Phụ cần nói Pháp chính là hạt mạng mũi ngu si Nói về mình thì toàn những cao đăng thấm gì nói về người học thì che huy đò tại phàm phu chẳng biết tự mình xa hầm tà kiến còn dắt người vào địa ngục ngầm chiêu dời khổ bao vô lượng vô biên nếu không sám mối đâu được tiêu trừ nguyện chúng con từ nay chân thật tu hành tri huệ hiện tiền mạng ba la mật chân ngữ thật ngữ tinh tấn bồ đề ngộ tâm địa tàng nằm Lôn đầu bợt tận ngắm má không chán cơm qua Làm thành hăng ai nhiên não buông lời quan tránh Kiện tơi cửa quan hân nên có quả bao quần đà ném Gạch hộp nhốt xe cùi đầy bọc như người ngậm đồng ngồng Hoài bão chưa an quả bào sẽ có những sự ném quăng ném băng đanh băng gieo ôm chữ Phật gọi quan thần nào Đồng như quỷ vi hai Bồ Tát lay quá như ước rủ đạo chúng con từ vô thị cứ sai xương ở trong nhà vô minh ông ngộ nghịch bân hiếu với cha mẹ nuôi vẫn còn tâm tức chưa hạ dạ đối nghịch với bà con bạn bè Kênh quán với sự tăng trùng Ở trái lời giao quân của Phật tổ Hôm nay chúng con đôi trước tam bảo địa tạm từ tôn mừng cầu sanh xàm mối bao nghi quan cô nguyện điều tiêu diệt từ nay sinh chừa không giam kết quan tri huệ biến thành ứng niệm Thành tổ vương tiền ba la mật đầy đủ thần lực ứng quả mười phương đồ can hô tình lên nuôi niết bàn nồng như ngã thiên thiên thụ giới khâm tu và ca nghiệp tà ngộ phá sanh trong trai lẫn nhau như thế nên con quan lại rằng chân thân dân từ biển chẳng cáo sát tà nguy kiến tập vào bào nên có sự kham hỏi mu mèo khảo tấn đòi hỏi gạn sen cứu tra và những thiện ác đồng từ tay cầm sổ xanh biệt bạch cai và chư phật gọi ca kiến là hầm hố bồ tát tranh can Ngư dòng biên kể biên chăm như sợ hố đầu chúng con từ vô thị chăm ngã ngã sơ khởi các hà kiên chấm đoàn chấm thường chấm không chấm coi giới thổ kiên thổ kỳ sự sanh tâm ba công nhân hòa cả tư khổ hạnh gieo đầu ven nuôi nhớ tổng ăn nhớ nằm gai xa thân Vô ích mang chung vào thẳng địa ngục Vô gian kiến nghiệp như thế hôm nay Chúng con quy mang mười phương chư Phật Địa tạng từ tôn cầu sinh sam mỗi nguyện được ờ, Chánh trì chánh kiên chánh đâm không đồng cao đăng ban địa một đời thành tổ nguyện ba la mừng cùng với vân cả chúng sanh đồng thành phật đạo đem tâm công thần khen ai đưa tận lên trời che bay chỉ sợ họ chưa tới dựng sâu gơ cơ hủy lương thiền biên xích xa môn mông Chi chẳng trong trên tâm tổn hư nguyện như vậy cho nên có nuôi em đa em cõi nghiền cõi sai vi như kẻ sàm tặc vũ quan người lương tiền bài xuân người ta nên có các quả bao à, áp giải đè đập em quy tiết lộn già vậy chữ phật gọi quan bán là sầm hồn Bồ Tát tránh vô quan như sợ sầm xe chung con từ vô thị đã từng vô hãm thân bằng làm hại sư tăng huống chi là người khá tâm không tự mượn tạm khăn kẻ không tội hòm quan đến chết không nơi cao cô hôm nay cùng đôi thanh hiền phát lộ sát ngôi nguyện vĩnh tiêu tạm hành nguyện thành tụ lục ba la mừng dẫn đạo hữu tình đồng quy chanh giác đồng tranh cãi phá sanh tội che dầu mất đức ẩn ác dương thiên trở lại gánh thiện lành ghét tài năng ông chỉ lo ta chẳng văn vâng, người người lại ơn ta hương âm bướng bình tự nghĩ làm càng không chịu nghe ai nhân Trường mãn như chẳng có người mình làm tội không Muốn ai nghe người kia lơ trai thường nghĩ liền lập nghiệp tuyên bố cho nên nâng Cảm quả bao nghiệp khên qua chào phơi lộ nghiệp xưa các việc đổi nghiệp chư phần gọi che dấu là giặc ngầm Bồ Tát Thầy che giáo như đồi núi cao đi trên biển sâu chúng con từ vô thị khi chân cao ngạo lời nói sao két mịt mờ ngọng Niệm niệm chỉ mong khoai cây trợ trảo cờ đến thành nguyên nào chuyện chuyện tương ngưng chưa từng tạm ngưng hôm nay cùng đổi thế tôn địa bàn bồ tát kể từ dâm tầm đến kiểm tụng tân cả mười tập nhân tạo trăm ngàn nghiệp cho đến địa ngục sáu giao bao và đọa lạc ba đường chẳng chỉ không do đây nay sinh mồi mỗi to bài sám mỗi nguyện phật bồ tát khinh binh cam lồ giúp cho chúng con sớm diệt tầm nhân trí huệ quang mệnh pha tan sĩ am thiên quán tình tâm mừng Trí ba là mật viên mạng mưa pháp khắp nơi khu cánh mười địa diệu hành chúng con thông thiết năm dọc đều xuống đăng như nuôi đầu đỉnh lệ tất cả chữ phật đã sám phiền não chướng nghiệp chướng rồi um. nay sinh sám mọi bảo chương kinh lại già sử trăm ngàn kiếp nghiệp thiện a à, à, không mất nhân duyên một khi hội ngộ quả bao mình dân phải chịu nên phần kể chuyện ăn lúa ngựa để làm tinh lai nói việc ông trời thấy năm tương si dối vàng nhất tâm sam hồi từng thoát thân lợn vàng ở nhân gian quá bao tội ngũ nghịch đã chinh mà bia xa môi liền thoát địa ngục các chuyện như trên năng đều có bàn bạc trong kinh văn nên biển sám môi quả có diệt căn tay qua phạm phụ chung con không đạo nhận chi chạy theo sáu trần ngầm sao tuấn duyên canh tạo mười an mê mẫn chân tâm sáu căn dùm nhau tạo tội khổ báo quan nghĩ sao thích để trần trăng trói thêm vào nghiệp mây chiều dẫn ngang qua cõi nhận xăm chờ tay lừa giữ tràn lan thần thân theo khỏi bay vào ngục vô vào vác minh ai tương bay sang tỏ rò các vật nên kiếp sợ vô cùng màu tối mà mù mờ mệt không thấy gì sanh kinh quan vô hạt lửa thấy này nhiều đông cay nghe thì cảm báo giảm dầu soi nước đồng chai nếu đốt hơi thở thì cảm bao khói đen lửa đó đốt cái mến cảm quả bao ăn viên xăng nồng đốt cái súng thì có trong là nóng lò than đốt tâm mi thì có sao lửa rơi găm như vậy thờ sao tứ nhân thời giao thọ đều do xưa măng tham quyền sanh nếu không sám tàn nào làm sao ra khỏi chúng con từ vô kỷ tâm đắm gốc trần đen vàng hồng tía lụa là gầm trong nam nữ dung nhan khởi tương phi pháp tàu áp không cùng chiếu dời quả báo như trên nương Hôm nay cùng đối tam bảo địa tạng từ tôn sam mối nghiệp xưa từ nay trở đi nhiếp tâm nội chiêu thật cảnh hiện tiền nam Thay tình diệu sáng qua tâm quảng trí mạng Bồ đề nguyện nghiêm bảo giáo an Nghiệp nghe giao báo lâm trong sông Cuộn chìm ngầm trời nắng thần thân Theo dòng nước vào ngục vô gian phán minh nay tương ưng nghe tỏ các loại âm thanh đồng tinh thần quảng ốp lặng lẽ nghiêm điềm tinh tấn mê chìm sóng nghe rót vào cái nghe hiện tương cách hôi âm Ròn vào cái tay thành xăm sen ơi Đồng rót vào hơi thở thành mưa sâu đậm rươi khắp thân thể Rót vào cây niếm thành mụ mau Càng tớ nhớ mong rót vào cảm sống thành các loài bàn xanh các loài ma quỷ sống trong vân tiều rớt vào y nghĩ thành điện chớp mong mưa đa đầm nát tâm thân con và chúng sanh từ vô thị đã bị âm thanh làm mê hoa cùng đàn tiếng sao ca hát bóng trầm mộng Phượng trèo diện kịch nam nữ cười đùa lời dâm đủ thứ tâm mê đâm canh khởi tướng phi pháp tạo tội vô biên ngân Ngày nay văn lô cầu ai sám mọi nguyện ca tay chúng con được nghe diệu ly pháp bằng sam pháp hôm nay Thành tâm viên âm bàn nhà giải to khổ quả hộ tình đồng quy tình nhẫn lâm chung tay hơi độc đầy dãy xa gần nào Thần thân từ đất trời lên vào ngục vô gian phan minh ai tướng người thông bị can ơi dự hợp tục bực tinh thần bại hoài Nghẹt bưng muốn chết người bao xong vào hơi tơ làm thông làm nghẹt xong vào cái tay làm lửa làm đúa xong vào cái ngang làm chìm ngập làm trên đuối làm nước lớn làm nước sôi sông vào cái điểm làm đói làm ngay sông vào cái xúc làm hư làm nang làm nỗi thịnh chịu trăm ngàn trùng húng ăn xong vào ý nghĩ làm cho làm chướng khí làm gạch đá bay tung đập mát thân thể ngờ chúng con từ vô tây bi nghiệm người dọc bao như dây quẩn vì tham can vỡ hương trầm hương qua hương thân thể nam nữ hôm nay cùng đối tâm bảo địa tạng từ tôn cầu ai sám mỗi tân ca tội nghiệp của căn mỗi nguyện từ nay trở đi thường được người năm phần hương pháp thân đời đời xa địa can thơ uê khí sanh từ thần đông tuyên trần khi chỉ quan định tuệ mười cách viên minh không còn hư vọng dù trong một hơi thở lần thông mười điền lòng tam vị kiêu dân ngàn quá khi nghiệm niệm giao bao thần thân lấy nơi xác nung đỏ bao trùm thế giới người chờ thấy mình tự dưới tung lên băng vào lưới treo ngược đầu xuân vào ngục vô gian quá bên này tưởng nuốt vào à, được thì kết thành gia lành nứt nẻ vân thề phải mưa ra thì bãi lên thành lửa hồng đốt cháy rụi xương vi ngâm về bao qua cải niêm làm nhận làm chịu qua cải tay làm kim thạch đột cháy qua cái nghe làm bình khi săn bén qua hơi thở làm lòng sắc lớn chụp cầm coi nương qua cái sốt làm cung làm tên làm nó làm bằng hoa y nghĩ làm hòn săn nông bài từ trên không rớt xuống vị báo điều cho không tin phật pháp ăn thịt nuốt rượu chúng con tự vô thể bốn lông buồn đại nên vui bồi gò gông khổ mộ ca mau đỏ ngón tay đâu có biết tình cha con nay à, thành quán thù niệm rô vừa sai đâu có ngờ ngay phút này nghĩa vua tôi có thể đoạn tuyệt nguy hại như thế nhưng thân nữ xa môn dĩ nhiên là phải đề phòng Hôm nay cùng đôi bánh tiền chúng con tận tình sám mối nguyện từ nay chở đi xa lìa tánh quê sông chừng mực với cơm rau thiện duyệt hàng niệm pháp hãy nó lòng bỏ bốn biển tài tuyến dương chánh pháp tam âm mang Phô tàu ấn cơ nói ba tuệ mang duyên hồng cùng với hàm lĩnh đồng siêu nghiệp đâm sai vị trần hồng Sam mỗi thân gần vô nghiệp khi chánh người này lắm chung trường bay bốn bề núi cao tới nghe không có lối ra thấy à, thành săn lớn rắn lửa chó lửa hồng sói sư tử Ngục tối đầu trâu la sát đầu ngựa tay cầm thương xong lưa vào cửa thành hướng về ngục vô gian vang mình nay tương ngân Hợp sấn thì nuôi kẹp ép mình xương thịt tan nát ly xuống thì giáo gươm các thân tim gan sẽ mạnh xúc bao qua cai xúc thì có đường đi quan sàn ấn qua cài lại thì nung đô qua cái nghe thì đập đánh đâm bắn qua hơi thở thì đẩy trùm trối trang qua cái niệm thì khó chém chặt kèm kịp mặt cái bữa qua nghi thầy đau nướng rơi bay sung nghiệp chiều báo giao thọ như vậy con già chúng sanh từ cô thủy vì tham găm dấp lụa là mềm diệu phong cảnh tâm mê khởi tướng về Pháp tội an vô lượng vô biên Hôm nay cùng đối tam bảo địa tạng tự tôn cầu ai sám nay từ nay trở đi nguyện mang giáp nhân nhục ngồi tòa pháp không ở trong nhà tự bị khắp qua hữu tình đồng lên bờ và giải thoát Sam hỏi ý nghiệp khi y nghiệp vào báo thần thân thầy cho dư tội nan quốc đồ tội nhân tự thay bị thổi xây trong mưa không mong theo gió vào ngục vô vàng phát mình này tướng mê không còn biết gì điên chạy không biết mọi tình à, đau chịu khổ đốt một chai dù bao kết vào Nghĩ làm phương làm sơ kết vào cái thấy làm gương soi làm chân cơ kết vào cái nghe làm đại hợp thạch làm gió xương đất mù Kênh vào hơi thở làm xe lửa lớn Thuyền lửa củi lửa kết vào cái lưỡi thành kiêu là không long kết vào cảm xúc Thì thay lớn nhỏ nghiêng ngửa một ngày muôn lần sông trên Sao giao báo như vậy Điều do mê vọng khởi nên Ba độc làm nhân mười tập Làm duyên hư vọng tạo nghiệp hư vọng Chịu qua bao cũng như qua đốm ở trong mưa không Loạn che thanh tật trong tâm Bồ đề qua tình không có chung con phạm phu hoặc nhân ba đồng khởi nghiệm hoặc nhân mười tập lỗi làm hoặc từ sáu căn tạo an, an an bị lưng hồi sau nếu hôm nay chúng con cầu hai sám hối ngược nguyện mười phương tam bảo thập lưng địa tạng từ tôn măng Phong tình quang minh chiếu sang chúng còn bao nhiêu tội thiên án tật mình người đều rủ sạch nguyện nương lưng sám mỗi hôm nay ngâm tăng trường đạo banh đoạn đường xanh tở rốn rau an vui dùng kiếm ngang trì chéo va vô mình tâm địa bi tạng ứng niệm viên thành đồng phật mười lần nào bốn không sợ hai mười tam bất cộng vô lượng ông đơn này đủ sao thông ba đạt động minh tận đồ hữu tình cùng thành phật đạo Chí tâm quy đành lễ thượng trụ tam bảo Mười nhân giao qua tạo nghiệp như nơi sao căn vào bao biển cả quan thiên vô gián ngột cổ ai người cũng vớt đành lệ từ tôn nhân quả tuyệt nhờ vốn kinh niệm phật cầu an cầm kỳ siêu công đấng thù làm anh nhớ miên mang vương giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh Công giác vô lượng quan phân xa nguyện đeo tam dương trừ việc nào nguyện đăng trí Huệ chớp minh liệu một việc tội chướng tân tiêu trừ thế thế thường hạnh Bồ Tát đã nguyện sanh năng Tây vương tịnh đạo trong hồ vãm liên qua nhi phụ mẫu hoa ngày nghiêm phần ngộ ngộ sơ mân nói Bồ Tát Di Bàn lời nguyện gì tử công đức Phổ cập nhân thiên ngã đằng giữa chúng sanh giai công thành phật đạo tự ương ấy phật à, đường nguyện chung sanh à, tệ theo đạo ngã khoát à, lòng vô thường tự ấy ấy tăng đương hiện chung sanh tam nhập kinh tạng à, trí huệ như hải đồng tự quy ấy tăng nương à, nguyện chúng sanh à, tông ly đại chúng nhân thiên vô ngài nguyện đem công đức này hướng về cẩm tất các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đồng.